Hi everyone, my name is John, and today I'm I'm going to help you to do the video homework lesson 3 family. Okay. Ờ, hi các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái ờ, video đọc video cái bài uh, âm thờ the lesson 3 family. Okay. So đầu tiên thì mình cái âm thờ và âm giờ thì âm thờ là một âm khi mà đọc trong cái từ thank thank you thì answer này trong tiếng Việt mình nó không có cho nên là mình luyện nó một trong những âm khó so với nhiều bạn ha thì âm sờ là một âm uh, với cả âm sờ nó là đi với nhau một cặp phát âm cũng na ná giống nhau nhưng một cái thì cổ họng không dung là âm thank you sờ sờ sờ và không có dung còn âm the the âm chìa khóa ấy, âm này á, thì nó có dung là đò the the đó thì cách phát âm của âm này là đây hai âm này còn âm thè thụt ha là lưỡi phải thè ra lưỡi phải xè ra xong là ừ, khi mình phát âm thì mình phải xì cái hơi ở đầu lưỡi ha Đó. phải nghe cái tiếng tiếng nghe tiếng xẹt thụt thì mình đúng ha và khi phát âm là thank you Đó, mình phải có âm sực sực chứ thank you Đó, thank còn uh, nếu mà mình um, thường các bạn hay phát âm sang thành từ, từ thank you thành từ thank you thank you hoặc là thank you thì đây là âm thờ của Việt Nam nó không có phải hoặc là âm thank you thank you là đọc lại là là là, là nó thành âm tờ nhé thank you là âm tờ rồi không phải âm sờ đâu âm thank là ừ, nguyên nhân là bởi vì cái từ thank you là các bạn không có thè lưỡi ra ở đằng trước phải thè ra thè ra nhé thì phải tập thè một số bạn thè ra rồi nhưng vẫn đọc là thank you bởi vì thè ra rồi nhưng mà lúc đọc từ thank thì chưa chưa đọc từ thank ấy chuẩn bị đọc từ thank thì lại rụt vào và đọc cho nên nó bị sai thế ha vậy từ này mình đọc là thank you lè ra thank you ok còn âm này đọc cũng lè lưỡi ra và đọc là the the then the the the the then mình nào và mình dùng cái cổ dùng cái đầu lưỡi then đó mình không đọc là then then nhé nhiều người đọc là then then thì nó thành sang âm đờ rồi then then rồi không phải ha à, the, the, the, then phải lè lưỡi ok âm này sẽ mình nói thế rồi nhưng các bạn cũng chưa luyện ở đâu nhiều bạn và còn một cách khác đó là bạn âm các bạn đọc cái từ thank you bằng cái từ chuyển sang âm sờ nhé xanh xanh màu màu xanh ấy thank you thank thank you thank you và khi các bạn nói thank you thì các bạn lè lưỡi ra và nói cái từ thank you thì nó tự ra cái từ thank you nhé thank you thank you đó đây là cách luyện ha hai cách có những người nghe phát bắt chưa được luôn nhưng có những người hai ba một hai tuần hoặc là có khi cả mấy tháng nhé nó tùy từng cái cái khả năng cảm âm của mình và cái cái cái uh, nhiều yếu tố là tâm linh cái gì đó các bạn nó nhiều lắm nhá cho nên ai mà chưa luyện được thì đừng đừng cứ buồn cứ cứ chăm chỉ tập nghe thì một hôm nào đó ấy, sáng tỉnh dậy nó tự nói được thôi nhá đó. ok mình cùng nhau đọc thank you thank thank you ok chúng ta nói thank you vậy thôi next one and then like put cho cho cho ở chỗ này the the, the then the, the then this is more than that this is more than that this is more than that uh, cái này nhiều hơn cái kia Đấy author author tác giả an author of three books um, books không được đọc là book mà phải đào chuyển sang chữ ư nhá, u ngắn thì chuyển thành chữ ư nhá. an author of three books nhớ có s ở đây này books có chữ s đây nhá s đây an author of three books có à, một một người tác giả của ba cái quyển sách father father the father the father on the mother the father on the mother ông bố và bà mẹ ok uh, mouth đây âm cuối nhé nhớ phải lè lưỡi và thổi hơi mouth đấy phải gọi ra tiếng gì các bạn mới tập không được nói là mouth phải nói dài ra mouth và cái âm thở đấy phải tập kéo dài cho mình hai giây để mình biết các bạn có thở hay không chứ nhiều bạn cứ kiểu nói trốn ấy, cứ nói kiểu mouth thế thì sai đấy nhé mouth kéo dài ra cái miệng a mouth on some teeth a mouth on some teeth a mouth and some teeth một cái miệng và nhiều cái răng ừ. thì dài như teeth mouths những cái miệng nhé these are some mouths thì cái âm này các bạn có thể bỏ cái âm thờ này ra chỉ cần mouths được rồi nhá không không cần phải thờ thờ giờ đúng nhá mouth thờ giờ không cần nữa nhá These are some mouths. Vậy thì số nhiều của những cái miệng thì chuyển thành đọc là Z ha. Có những cái miệng ăn ở đây. Uh, number seven. Breath. Breath. Hơi thở. The breath of Kathy. The breath of Kathy. The breath of Kathy. Hơi thở của Kathy. Còn cái này là breathe. Có chữ E đây là động từ nhá chúng ta đây là thở nhé breathe my brother is breathing my brother is breathing ok breathing mình đọc này không đọc breathing đâu mà là ding nhé breathing a e, a e, ding my brother is breathing anh trai của tôi đang thở Đấy. Tiếp âm này là âm giờ. Âm giờ này miền Bắc không có đâu. Nhưng miền Nam lại có. Miền Nam nó là cái âm miền Nam người ta gọi là cái âm dễ dãi. Nhưng mà dễ dãi thì người miền Bắc đọc là dễ dãi. Đấy. Người miền Nam đọc là dễ dễ dãi. Người miền Nam đọc là dễ dãi. Đấy thì các bạn à, chỉ cần thường là học, học học trò của mình là đa số là mình dạy cho các bạn ấy đọc ở miền Nam trước dễ dãi dễ dãi sờ cổ họng nó không có dung nó dễ dãi không có dung mấy đâu còn dễ dãi này. răng cắn là dễ dãi này đó. thì mình đọc là dễ dãi dễ dằn không yếu dếm thì cái âm giờ này á thì nó sẽ không cái âm dễ dãi thì cái lưỡi của nó chạm vào cái cái răng cái môi những cái từ dễ dãi thì cái giờ này thì cái lưỡi của mình không có chạm vào cái thịt thảm trên này đâu lưỡi của mình nó để kiểu nó chỏng trơ ấy đấy thì các bạn nói làm sao cho lưỡi không chạm vào thịt được bằng cách là bạn tập nhé há cái miệng nó rộng ra để lưỡi mình có khoảng không mình không bị chạm vào cái thịt dễ dãi há cái miệng to à há miệng to dễ dãi được ha Đó, khi mà đọc từ lễ dễ dãi rồi bắt đầu mới đọc cái từ yes yes nhiều bạn sẽ đọc là từ z z thì đến là sang thành cái âm um, z rồi nhá những cái này này giờ giờ giờ giờ giấy giấy yes yes yes yes yes yes thì há cái miệng to ra và lưỡi không chạm vào cái phần gì ha yes thì cái từ này đây có cái từ là từ you thì nó đọc là you nó đọc là you mình đọc là you nhá hoặc là mình có thể đọc là you không sao ha you cũng không sao ha nhưng mà đừng có đọc là Diu nhá đừng có đọc là Diu ha Đó. đừng có đọc là Diu không có phải đâu phải là dễ dãi du du du đọc là du du du nó cũng không phải ru đó đây cái này đọc là hôm nay đọc là ru ngủ là r r ru nhưng đây không phải ru mà giờ giờ hạ cái miệng xuống giờ giờ du du du du thế thôi you hoặc là you cũng được nhưng mà đọc you thì khó hơn thì đọc là you ha you are not ready yet nào dạ. là dạ, cùng luyện Yes. Giờ dễ giá giờ giờ yes. Yes. It's yummy. Yes. It's yummy. Mình đọc là giá mì, không đọc là yum mì ha. Giá mì. Yeah, yell. À, đây là từ nó ngon nhé, yummy là ngon. Yell là gọi ai đó ới ai đó. Yell không đọc là gieo ha. Giờ giờ yell. Yến is yelling at Yang. Yan is yelling at Yang. Yan is yelling at Yang. Hmm. Âm đang kêu gọi dương. Đấy. Yin Yang là âm dương nhé. Yet. Chưa. Yet. Nhớ âm tờ cuối bật ra tờ tờ t, tờ chứ không đọc là yes nha. Yes nói thành cái từ này đó. Yet. À. You are not ready yet hoặc là you cũng được ha you are not ready yet you are not ready yet chữ tờ này có thể bỏ đi ha not nhé yeah. không đọc là not or mà chuyển đến âm a not York York New York is yellow yellow màu vàng New York is yellow is chữ này đọc là is không đọc là y đâu nhá is núi âm New York is yellow New York is yellow thế thôi tiếp sang phần nữa phần nữa phần intonation nhớ giúp mình trong phần intonation này thì những cái từ mình bôi đỏ là những cái từ nó quan trọng trong câu đó là cái từ chứa đựng ý nghĩa ví dụ nhá everyone name à ha à, nữa nhá name John tên là Jonathan thì chỉ cần biết cái từ name với cả Jonathan này thì đã biết đến 80% nghĩa của nó rồi còn cái từ my is là những từ này bổ sung thêm 20% ý nghĩa cho câu vậy thì những cái từ name Jonathan là từ vựng ha từ có ý nghĩa to nhá vậy thì đây những cái từ còn từ my name đây là ngữ pháp thôi chiếm 20% thôi vậy thì ngữ pháp là những cái nó không quá quan trọng 20% thôi cho nên người ta sẽ đọc bé lại không quan trọng thì đọc bé lại còn những cái từ name Jonathan thì người ta đọc to lên bởi vì nó quan trọng ha thì trong câu khi các bạn nói người ta sẽ không đọc là my name is Jonathan người ta sẽ đọc là to cái từ name Jonathan my, người ta đọc là my name is Jonathan đấy và thêm nữa là quy tắc ở đầu câu những cái từ chính quan trọng ấy thì mình lên mình lên ở giữa câu những từ chính quan trọng mình lên còn cuối câu thì mình xuống ha xuống giọng nhé mình không đọc là my name is Jonathan mà mình đọc là my name is Jonathan Jonathan đi xuống ha mình không đọc là uh, my my my name is Jonathan ờ, không đọc vậy ha rồi mình sẽ đọc cho các bạn ha ok hỏi đầu tiên nhé à, ờ, mình đọc uh, từng từ một nhé hi everyone my name is Jonathan bây giờ mình đọc cả có cái ngữ điệu lên xuống nhé hi everyone my name is Jonathan today I'm going to tell you about my family. Đọc cùng ngữ điệu nhé. Today, I'm going to tell you about my family. Today, I'm going to tell you about my family. There are five P I, people is I. and in ngắn đọc chữ là e and my family including chữ này đọc là n nhá in ngắn đọc là n e e and including u dài đành không đọc là đinh mà là đành chuyển thành chữ e including my mother cong lưới the the the cho nên r không mother father brother and me bỏ chữ đờ được ha There are five people in my family, including my mother, father, brother, and me. There are five people in my family, including my mother, father, brother, and me. My, my father is a math teacher. Teacher is a teacher. He is very thin thin là gầy gò ha thin là âm e ha những cái âm y ngắn này thường phát âm là âm e đó e e không đọc y my father is a math teacher he is very thin thin đọc một điệu nhá and and đó, thin mình không đọc là thin đọc là he is very thin đọc là điệu bạn mới hay trời Bây đọc tiếng Anh là phải như hát nha. Tiếp theo, my mother works at a theater. She is very thoughtful. Chữ thoughtful là một người kiểu ân cần, cẩn thận, quan tâm ấy nhá. Đọc là thoughtful, bỏ chữ tờ được ha. Thoughtful. Um, works nhớ có S whereas they my mother works at a theater she is very thoughtful my mother works at the theater she is very thoughtful what done you thoughtful my bro my brother is a thief anh tôi là một kẻ trộm thief is I he is 13 thirteen trọng âm nhấn vào âm teen đi dài nhé không đọc là thirteen mà đọc là thirteen thirteen he is thinner than me thinner than me anh ấy gầy hơn tôi my brother is a thief he is thirteen he he is thinner than me My brother is a thief. He is 13. He is thinner than me. Thank you for your listening. Rồi, oh, không đọc là listening mà phải là đọc E nha. Listening, nành, listening. Thank you for your listening. Thank you for your listening. Nha, nha. And i like, hi everyone, my name is Jonathan. Today, I'm going to tell you about my family. There are five people in my family, including my mother, father, brother, and me. My father is a math teacher. He is very thin. My mother works at the theater. She is very thoughtful. My brother is a thief. He is 13. He is thinner than me. Thank you for your listening. Đấy, Ui, dễ dàng nhỉ. Để mọi người đọc nhé. Đầu tiên mọi người lượng này mọi người đọc từng chữ cho mình để mình kiểm tra từng chữ một. Sau đó mọi người đọc một cả câu. Uh, nhanh một xíu và cuối cùng là ngữ điệu nhá ha là đó nhá đó ok bạn nào mà âm này những từ này còn nhiều cái mà chưa còn biết nghĩa thì cố gắng tra và học ha còn nếu chưa chưa có chưa có thể đọc được to bé cái này thì cũng không quá uh, vội nhá cứ đọc dần dần từng chữ âm chuẩn rồi vào câu rồi dần sẽ chuẩn nha ok nhớ uh, quay bằng video cái quay xong nói to rõ ràng sau đó gửi lên ờ, cái nhóm Go Santa English Club ấy để mình và tác mình vào nhé để mình chữa mình chữa bài cho ha see you